Hi, xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Hoàng Xe và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng xe Con. và nếu như bạn nào lần đầu xem video trên kênh YouTube Hoàng Xe thì nhấn nút subscribe đăng kênh YouTube cũng như bật nút chuông báo nữa để không bỏ lỡ những video mới nhất hoàn toàn miễn phí từ Hoàng Xe nhé. Đồng thời các bạn có thể tham gia mini game quay random ngẫu nhiên tặng thẻ cao hoặc tiền tươi Momo hoàn toàn miễn phí từ Hoàng Xe ha. Và trước khi bắt đầu video ngày mai, mình sẽ tiến hành quay đơn tặng thẻ cao cho hai bạn may mắn nhất nha. Thì ở trong video trước chúng ta có 102 comment bình luận đây nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành quay đâu nha. Mình bấm vào start đầu quay này thì chúc bạn đầu tiên là bạn Quân Minh nhá, Bạn này sẽ nhận được 10 nghìn qua ví Mo này với số điện thoại là 097 818 1898 nha. Chúc bạn lần may mắn đầu tiên. Tiếp theo mình sẽ tìm bạn may mắn thứ hai nha. Thì chúc bạn may mắn thứ hai là bạn Hoa Hoàng nha. Bạn này cũng nhận được 10 nghìn này với số điện thoại là 6864 0929 nha. Chúc mừng hai bạn đã là hai người may mắn nhất trong video trước. Và trong video ngày hôm nay, Oasis sẽ chia sẻ giới thiệu review cho bạn một app kiếm tiền ngay trên chính cho bạn bạn nha. Và app này có tên là Starline. thì link đăng ký tài khoản ấy mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này nhá sau bạn click bấm chọn link đó như này sẽ là một giao diện đăng ký tài khoản giống như này thì ưu tiên nhất ở mục tên tài khoản tức là tên đăng nhập đấy các bạn nhớ viết liền không giấu cho mình nhá rồi tiếp nữa các bạn nhập số điện thoại đăng ký này số điện thoại chính số điện thoại thường xuyên chúng ta liên lạc với nhá rồi sau đó các bạn nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu ở phần số đại lý thì các bạn không cần điền cho mình nhá rồi tiếp nữa ở mục mã xác nhận này các bạn tiến hành nhập mã xác nhận ở phía bên phải vào nhá và cùng nhấn vào đăng ký để tiến hành tạo một tài khoản Starline và nhận ngay 70.000 hoàn toàn miễn phí luôn ha ok sau đăng ký tài khoản tôm rồi thì bạn tiến hành đăng nhập như bình thường nhá thứ này sẽ được thông báo như thế này này là bạn sẽ nhận được 70.000 ok các bạn nhấn vào nhận cho mình là đó thì đây chính là giao diện trang chủ của app này ha bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nước vào vòng trang chủ xem như thế nào ha thì đây sẽ có rất nhiều các mục này xuống đơn mua vàng quản lý rút tiền quản lý tài chính cũng như vòng quay may mắn vân vân và vân mây nha thì lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết từng mục cho bạn luôn ha rồi kéo xuống tiếp này ở đây sẽ có rất nhiều các đồng coi nha rồi các tin tức về giá vàng này đó các bạn thể quan sát thấy ha ok thì đó là mục trang đầu tức là trang chủ nha và đối app này chúng ta sẽ tiến hành nạp tiền để có thể kiếm tiền ha vậy làm sao chúng ta có thể nạp tiền ạ các bạn bấm chọn mục cá nhân cho mình này sau đó các bạn quan sát ở đây có mục rút nạp này các bạn bấm vào nạp cho mình ha đó rồi đây các bạn sẽ tiến hành nhập số tiền các bạn muốn nạp này các bạn lưu ý nhá là min nạp ở đây là 500 000 đồng ha ok ví dụ đây mình nạp 5 triệu chẳng hạn này đó rồi sau đó các bạn nhấn vào vui lòng điền số tiền cần nạp này thì ok lúc này sẽ là một giao diện nạp tiền như thế này ở đây sẽ có tên ngân hàng này như ở đây là Techcombank nha rồi tên chủ tài khoản là Nguyễn Thị Thùy Trang này cũng như là số tài khoản các bạn nhấn vào sao chép ở bên dưới này để tiến hành sao chép số tài khoản này đó rồi ở đây sẽ có số tiền các bạn muốn lạc này là 5 triệu này rồi ghi chú ghi chú tức là nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản đấy các bạn nhớ là chuyển tiền đúng chính xác với nội dung này nha đó để tránh mất tiền hoàn ha rồi ở đây sẽ có thời gian thanh toán này, thời gian nạp tiền. Ở đây là 10 phút nha. Các bạn lưu ý nhá, là nhớ nạp tiền trong thời gian 10 phút này ha. Rồi kéo xuống tiếp này, ở đây sẽ có hướng dẫn cụ thể cho bạn nha. Các bạn có thể đọc kỹ để tiến hành nạp tiền nha. Thì đó là cách nạp tiền trên app này, cực kỳ đơn giản rồi đúng chưa ạ? Ok, thì bạn cũng có thể quan sát thấy này là mình đã đạt 5 triệu vào đây nha. Ok, sau khi nạp tiền thành công rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta kiếm tiền trên app này như thế nào ha. Thì bạn bấm vào mục quyệt đơn cho mình này. Đó thì đây các bạn quan sát này sẽ có rất nhiều các gói nha. Nào là gói nông dân này, gói trưởng thôn này, rồi gói địa chủ, gói thương nhân này, hay gói phó giám đốc này, giám đốc này, tổng giám đốc cũng như là gói chủ tịch nha đó thì hiện tại mình đang có 5 triệu thì mình sẽ đầu tư vào gói địa chủ này nha đó các bạn bấm chọn vào nạp mở khóa này sau đó chọn xác nhận ha ok như vậy là mình đã mở khóa thành công gói địa chủ ha sau khi mở khóa thành công rồi thì bạn bấm chọn vào gói đó nhá đó ở đây sẽ đếm ngược 5 giây này ok thì sau đó sẽ ra một giao diện như thế này đó thời gian giật đơn này rồi số hiệu đơn hàng giật nha cũng như là đơn hàng này là đơn hàng máy hút sữa nha đó các bạn thể quan sát thấy này là tổng tiền đặt đơn ở đây là 4 triệu 080 nghìn rồi hoa hồng các bạn nhận được sẽ là 20.000 nhá đó các bạn nhấn vào quyết định để tiến hành đặt đơn này ok như vậy là mình đã đặt đơn thành công thì cách kiếm tiền bằng cách đặt đơn trên này chỉ đơn giản như thế thôi nha rồi ok mình sẽ đặt thêm một đơn nữa để bạn quan sát dễ du nha các bạn vẫn bấm chọn vào gói đầu tư đó tiếp này đó vẫn còn 5 giây đếm ngược nha ok lần này mình sẽ đặt đơn là đồng hồ thông minh nha các bạn vẫn bấm chọn vào quyết định để tiến hành đặt đơn này đó như vậy là mình đã đặt hai đơn thành công nha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 đó các bạn thể quan sát thấy này là cấp 1, cấp 2 và cấp 3 và đối với mỗi cấp ấy, thì chúng ta sẽ nhận được 3% từ người mình giới thiệu ha đó tất cả ba cặp đây chúng ta đều nhận với mức hoa hồng là 3% ha ok thì đó là cách kiếm tiền thứ hai tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho bạn những cách kiếm tiền tiếp theo nha đó ví dụ đây là có mục lì xì này ok thì đây là cách kiếm tiền thứ ba này đó ở đây sẽ có trường sơ cấp trường trung cấp và trường cao cấp này thì đối với cách kiếm tiền này thì bạn bắt buộc phải có đủ 5 người để chơi nha đó giúp như gói trường sơ cấp này thì ở đây 5 người chúng ta sẽ nhận được số tiền tổng là 700.000 ha. 700.000 sẽ chia cho 5 người nha. Có người nhận được 300.000, có người nhận được 200.000, có người nhận được 100.000 hoặc có người không nhận được gì luôn nha. Đó, thì đấy là cách kiếm tiền của lì xì. Ok, tiếp theo mình sẽ review cho bạn cách kiếm tiền của tiền ảo nha. Thì ok, ở đây chúng ta sẽ chơi theo kiểu hên xui nha. Đó, thì bạn bấm chọn vào bất kỳ một đồng tiền điện tử nào ở đây này. Đó, sau đó các bạn có thể mua lên hoặc mua xuống này. Như mình chia sẻ là trò này là hên xui đấy nha. Ok, tiếp theo mình sẽ review cho bạn một rút tiền cho em này như thế nào ha và trước khi rút tiền đấy các bạn sẽ tiến hành thêm thẻ ngân hàng cho mình nhá các bạn nhấn vào mục cá nhân này sau đó chọn quản lý thẻ ngân hàng nhá ok ở đây các bạn sẽ tiến hành chọn ngân hàng này đó có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ nha các bạn tiến hành chọn ngân hàng phù hợp nha sau đó này ở mục số tài khoản các bạn nhập số tài khoản vào nha rồi tên chủ tài khoản này nhớ viết in hoa con dấu và trùng với tên trên thẻ ngân hàng của bạn ha rồi sau đó các bạn nhập số chứng minh thư này và nhấn vào xác nhận thêm để tiến hành thêm thẻ ngân hàng nha ok sau khi thêm thẻ ngân hàng thành công rồi các bạn nhấn vào mục cá nhân này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 thì ok như vậy là mình đã chia sẻ giới thiệu review cho bạn app Starline này thì bạn nào quan tâm muốn tham gia chơi thì nhớ mình để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video này nhá và cũng nhớ thêm là khi đăng ký qua link đó thì bạn sẽ nhận được 70.000 hoàn toàn miễn phí luôn ha và nếu như bạn thấy video này hay hãy cho bạn ấy thiếu tiếp một like một subscribe cho kênh youtube và xe nhá. và sẽ chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu thấy video này hay, hữu ích, nhớ like, thích, share, chia sẻ và đừng quên subscribe, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo nữa để không bỏ lỡ những video mới nhất hoàn toàn miễn phí và sẽ nhé. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào thì hãy để lại comment bình luận xuống phía dưới video, xuống phía dưới video hoa sẽ sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nhé. Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của hoa Xe. Bye bye, xin chào.